Ok hello, à, chào mừng anh em à, tiếp tục một lần nữa quay trở lại với kênh tiếng sâu kèo cùng với kênh tiếng bóng đá nha anh em. Thì à, vào tối phiên ngày hôm nay, đó tối hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai sẽ có các trận đấu được diễn ra tại các giải đấu như là đấu trường ngoại hạng Anh này cũng như La Liga đó tại giải đấu nữ cũng có trận uh, uh, cúp C1 giữa Barca với Chelsea nè anh em cái này là bóng đá nữ nhá đó và tại uh, cúp uh, ờ, Coppa ờ, Italia cũng có trận đấu uh, thuộc vòng bán kết giữa Inter với Juventus đó thì trong cái video này tiến cũng sẽ lên thêm cho anh em trước một cái trận đấu giữa cái thằng West Ham với Liverpool nhé anh em tiến sẽ lựa chọn trận đấu này để nhận định trước thêm cho anh em thì riêng cái trận giữa Nottingham Forest với Brighton Tiến cũng đã lên cho anh em tại cái kênh tiếng bóng đá rồi đó tiếp theo đây Tiến sẽ nhận định luôn trận này cho em à, cho anh em nhé thì Tiến có thời gian Tiến sẽ nhận định thêm nhiều cái trận đấu khác nữa cho anh em đó cho nên anh em cứ uh, theo dõi đầy đủ các video của Tiến đó để nhận những cái mã kèo nó một cách mà nó nó ổn áp nhất để cho anh em có thể kiếm lãi uh, để anh em có thể vào bờ nhá đấy ok thì uh, quay trở lại với trận đấu giữa West Ham với Liverpool thì uh, trước tiên anh em nhớ ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cùng với kênh tiếng số kèo để cho tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video sắp tới để cho anh em có thể uh, tham khảo những món kèo một cách nó chuẩn mực hơn đó để thể, có thể kiếm cơm gạo từ cái việc mà theo dõi kênh youtube của tiếng nha còn những món kèo chuẩn hơn uh, chuẩn hơn ở đây có nghĩa là tiếng nắm bắt được cái đội hình mà ra sân chính thức anh em cũng như biết được cái sơ đồ lối chơi của hai đội thì lúc đó tiếng sẽ đẩy lại mã kèo nếu như mà có gì thay đổi tiếng sẽ đẩy lại lên riêng trên cái nhóm kèo của tiếng cho anh em chơi đó còn cái nhóm kèo của tiến là hoàn toàn miễn phí tiến đã nói nhiều lần ở các video rồi anh em muốn vào nhóm à, và đặc biệt là anh em nào đang thu tha sao bờ đó thu tha mùa World Cup Euro vừa rồi muốn vào nhóm thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm nếu như anh em có đủ các điều kiện mà tiến đưa ra thứ nhất tiến không bao giờ thích anh em chơi qua cầu quả cò đó tiến sẽ không cho kèo những anh em những anh em nào mà chơi qua cầu quả cò khi mà vào nhóm tiến bắt buộc anh em phải chơi trên trang đó muốn tốt cho anh em thôi còn cái việc mà đã chơi trên trang nếu như anh em tin tưởng thì cứ liên hệ tiến sẽ giúp đỡ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký trên trang cũng như để anh em vào nhóm luôn đó để chơi trên trang thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là anh em phải sử dụng cái ví momo thì nói chung chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như là uh, tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái trang đó hướng dẫn anh em cách đặt cược cách vào kèo đó cách mua kèo bán kèo đồ trên cái trang đó nói chung là có rất nhiều mã kèo hay cho anh em chơi còn tiến thì không tiện đưa những cái hình ảnh về cái trang đó lên chắc chắn là sẽ vi phạm cái chính sách của youtube ấy cho nên tiến chỉ chia sẻ với anh em vậy thôi anh em thật sự cần có đủ điều kiện tiếng nói thì cứ liên hệ với tiến qua số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link ở dưới phần mô tả video đây à, mỗi cái video tiếng đăng lên đều có dán những cái đường link dưới phần mô tả như là facebook cá nhân telegram fanpage cùng với tiktok đó liên hệ trực tiếp một trong bốn cái đường link này để tránh cái việc mà bị kẻ gian nó lợi dụng cái à, cái cái, cái à, à, cái tên tuổi của Tiến để nó lừa đảo lừa lọc anh em ấy đó hoặc là anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0963 731 346 anh em nhớ nhé anh em tin tưởng tìm đến Tiến thì Tiến sẽ giúp đỡ anh em thôi đó còn những ai mà sợ bị lừa này nọ tốt nhất né ra đừng có liên hệ Tiến cũng không có thời gian mà đi giải thích với từng người đâu đó tiếng còn bận nhiều việc lắm còn phải lên kèo còn phải đẩy kèo lên nhóm này làm video cho anh em tham khảo nữa không có rảnh mà để đi ờ, giải thích với từng người là cái trang này nó chơi ra sao uy tín như thế nào đâu chỉ giúp đỡ những anh em nào mà thật sự tin tưởng thôi ok quay trở lại với cái ờ, video lần này đó cũng như là trận đấu giữa West Ham với Liverpool thì cái việc đầu tiên đó chính là anh em ờ, hãy cùng tiến đảo qua trước về mã kèo à, tỷ lệ kèo nhà cái đã đưa ra trước nha anh em à, thì nhìn vào màn hình anh em sẽ thấy được đây chính là cái tỷ lệ kèo à, mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu giữa West Ham với Liverpool thì trên sân nhà West Ham Liverpool sẽ chấp đội chủ nhà với mức chấp là nửa trái cho mã cả trận đó và chấp 0.25 ở ngay trong hiệp 1 và mã tài xỉu của trận đấu này đó chính là 2.75 cho mã cả trận và 1.25 ở ngay trong hiệp 1 còn về mã kèo gốc uh, Liverpool cũng sẽ chấp gốc West Ham với mức chấp là 1.25 uh, mã kèo gốc FT và cả chặn nha anh em đó và chấp uh, 0.5 góc ở ngay trong hiệp 1 này còn tài xỉu gốc đó chính là 9.5 cho mã kèo tài xỉu cả chặn và 4.5 cho mã kèo tài xỉu gốc ở hiệp 1 còn về cái mã thẻ phạt cũng đã có cho anh em có thể lựa chọn nhé thẻ phạt ở đây à, là mã kèo đồng anh em West Ham à, là ăn 0.78 này đó còn Liverpool bỏ 1 ăn 0.97 còn về tài xỉu thẻ phạt là 3.5 nha anh em cho mã cả chặn thì tiến cũng nói cho những anh em nào chưa biết ft ở đây có nghĩa là cả chặn còn ht là ở ngay trong hiệp 1 đó đây là cái từ viết tắt về cái những cái tỷ lệ kèo chấp ở trong bóng đá ấy. anh em nên nhớ về những cái chữ FT với HT nhá FT cả chặn HT là hiệp 1 đó ok thì trước khi đưa ra cái sự lựa chọn hợp lý nhất thì anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái tỷ về về cái phân tích nhận định trong cặp đấu này trước khi đưa ra những cái sự lựa chọn lựa chọn mà nó hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư kiếm cơm gạo nhé đó và tiến cũng xin chia sẻ thêm một điều là tiến đã lựa chọn những cái mã kèo mà nó nói chung ấy lựa chọn những mã kèo nó nó nó chuẩn nhất dễ chơi nhất để đưa lên đây làm cái bảng như thế này cho anh em có thể tham khảo vì cái trang nó còn cả chục cái mã kèo chấp khác nhau cả chục cái mã kèo tài xỉu khác nhau đó kèo gốc kèo thẻ cũng thế thậm chí có nhiều mã kèo như là cả hai đội ghi bàn này nọ các kiểu nữa nhưng mà tiến chỉ đưa ra những mã kèo đơn giản như thế này cho anh em có thể lựa chọn để chơi thôi đó còn muốn nhiều mã kèo hơn thì cứ vào nhóm cứ chơi trên trang đi anh em sẽ hiểu như thế nào là là uh, chơi dâm trang đó nó khác xa với bên ngoài quả thầu quả cò lắm anh em đấy thì ok uh, anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích nhận định về cặp đấu này này đây đầu tiên là anh em có thể thấy được đây chính là cái sơ đồ ga xăng dự kiến của hai đội trước tiên là West Ham ga xăng với sơ đồ là 433 với cái bộ ba tiền đạo đó chính là Benrama này cùng với Antonio và Bowen còn về đội khách Liverpool sẽ cũng sẽ ra sân với sơ đồ 433 trận đấu này với cái bộ ba quen thuộc đó chính là uh, Mohamed Salah cùng với Diogo Jota và Rashford. Đó còn về cái đội hình chấn thương của hai đội thì ờ, nói về chủ nhà West Ham thì chỉ ngoài cái sự thiếu vắng của cái thằng uh, ờ, Maka thì ngoài ra không có sự vắng mặt đáng tiếc nào khác đó còn về đội khách Liverpool thì ở trận đấu này vẫn thiếu đi bốn cái cầu thủ trên cái băng ghế chấn thương đó chính là Firmino cùng với uh, uh, Bajicatis này đó và Keita cùng với Ramsey thì nhìn chung à, những cái cầu thủ chấn thương này cũng không quá ảnh hưởng đến cái chất lượng đội hình của Liverpool đúng không anh em trong khi à, cái thời điểm hiện tại Liverpool là cái đội đang rất là cần các điểm số để giành một cái vé tham dự cúp châu Âu mùa sau đó nói chung là như vậy còn West Ham cũng là một đội bóng khá là mạnh chứ không phải là một đội bóng yếu luôn nha anh em cho nên trận derby này à, không có đơn giản để cho Liverpool hướng đến một cái chiến thắng anh em cho dù có chiến thắng cũng là một cái chiến thắng cực kỳ khó khăn trước West Ham đó còn biết được nó thắng hay hòa trận đấu này thì nói chung à, banh bóng anh em sẽ chả biết trước được điều gì hết nhưng mà hãy cùng tiến đảo qua phân tích hết cái trận đấu này đi hãy xem hết cái video đi để đưa những cái sự lựa chọn mà nó chuẩn mực nhất đó để cho anh em có thể uh, uh, có được những cái mã kèo nó ok hơn để cho anh em chúng ta có thể đầu tư đúng không anh em thì nói chung đây chỉ là những cái sơ đồ ra sân dự kiến thôi nha anh em cho nên uh, nói chung là sơ đồ ra sân dự kiến mà chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu cho anh em chúng ta tham khảo ấy cho nên tiến sẽ không nói nhiều về cái sơ đồ ra sân dự kiến đó nha à, quay trở lại với cái bảng xếp hạng ngoại hạng anh mùa này thì anh em xem này West Ham đội chủ nhà thì đang có được 34 điểm sau 31 vòng đấu tại ngoại hạng đó và nó bỏ xa cái nhóm cầm đèn đỏ là 6 điểm cách biệt cái vị trí cũng khá là an toàn dành cho West Ham khi mà phía trước chỉ còn 6 vòng đấu nữa thôi đó còn về đội khách Liverpool thì nó đang có được 50 điểm sau 31 vòng đấu với 14 thắng 8 hòa và 9 thất bại ghi được 59 bàn thắng và để thủng lưới 38 bàn đó nhìn chung thì Liverpool vẫn còn nguyên cái cơ hội để chen chân vào cái vị trí top 4 hoặc là top 5 tại ngoại hạng Anh tệ nhất là một cái vị trí top 5 để tham dự cái vé cúp C2 đúng không anh em đó thì anh em xem này à, Liverpool nó thi đấu 31 trận thôi nó chỉ cần thắng một trận này trước cái thằng West Ham nếu như mà nó giành chiến thắng đó thì nó sẽ có được bằng cái số trận với Tottenham cùng với Aston Villa ở vị trí thứ năm thứ sáu này và nó sẽ có được 53 điểm chắc chắn là nó sẽ ship hơn cái thằng Tottenham và đẩy Tottenham xuống vị trí thứ sáu và nó sẽ chen chân luôn vị trí thứ năm, đúng không anh em đó thì nói chung là vào vị trí thứ năm trở lên chắc chắn là một cái điều rất là tốt dành cho Liverpool rồi anh em nên nhớ là Liverpool khởi đầu cái giai đoạn mùa giải của cái cái cái à, ngoại anh ở ở cái mùa này á đó cái giai đoạn đầu mùa giải Liverpool thi đấu cực kỳ tệ luôn em nhưng mà sau khi mà trải qua ở giữa mùa giải đến cái giai đoạn lượt đi này gần cuối mùa giải này Liverpool đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác đó và nó đã thể hiện mình chính là một cái đội bóng lớn và có khả năng để chen chân vào cái vị trí top 4 lẫn top 5 để lấy một cái sức tham dự cúp châu mùa sau đó thì ok anh em hãy đảo qua thêm về cái phong độ của hai đội cùng với tiếng này đây đầu tiên như tiếng đã nói là West Ham đang có phong độ cực sáng ở những cái trận đấu gần đây đó thì nó đang có được tổng cộng là 5 chiến thắng 5 chiến thắng nha anh em 5 chiến thắng 3 trận hòa và một thất bại ở 9 vòng đấu gần nhất đó riêng cái trận đấu với Man City thì đang bị hoãn nha anh em thì anh em thấy đấy ở chín trận thi đấu gần nhất mà nó chỉ bắt chịu thất bại một cái trận duy nhất trước Newcastle với tỷ số là một năm thôi riêng ở trận này thì ờ, West Ham gần như là bị vỡ trận anh em đó còn những trận đấu còn lại những cái chiến thắng của West Ham cũng khá là ấn tượng như chiến thắng xét nút 1-0 trước Southampton này và 1-0 trước Fulham đó và hạ gục được cái thằng Bournemouth ở mới đây tại cái vòng đấu mới đây nhất ngay trên sân của Bournemouth với tỷ số là 4-0 đó còn tại cái giải đấu mà cúp C3 châu Âu tạm gọi là cúp C3 nhé anh em thì West Ham nó cũng đã xuất sắc xuất sắc để lọt vào đến cái vòng bán kết tại cái giải đấu này khi mà lần lượt hạ cái thằng uh, Ren uh, với cái tỷ số là tổng hai lượt trận là 5-2 đó 1-1 ở trận lượt đi và lượt về trên sân nhà West Ham đã hủy diệt cái thằng Ren này với tỷ số là 4-1 đó thì phong độ cực sáng của West Ham cũng sẽ giúp cho đội bóng này tự tin hơn khi mà đối đầu với Liverpool trong cái cuộc uh, chạm trán vào đêm nay đó cuộc derby uh, rất là quan trọng của hai đội vào đêm nay còn về Liverpool thì anh em thấy này đó Liverpool thì nó đang có được tổng cộng là 4 chiến thắng hai trận hòa và ba thất bại ở chín vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó tại cái giải đấu uh, uh, cúp C1 châu Âu thì nó cũng vừa vừa bị loại khỏi cái thằng uh, Real Madrid đó thì nhìn chung tại đấu trường ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay Liverpool cũng thể hiện một bộ mặt không quá là tốt đâu anh em nhưng mà Ờ, ở cái giai đoạn lượt về này đó cũng như từ cái giai đoạn giữa mùa giải thì Liverpool nó đang thi đấu cũng có một cái phần nào đó nó ổn định hơn so với cái việc mở lượt đi đấy cho nên à, với những điểm số mà kiếm được khá là quan trọng của Liverpool ở những trận đấu gần đây đây đặc biệt là hai trận hòa liên tiếp với chiếc ông lớn như là 0-0 trước Chelsea này hoặc là trận hòa hai điều trước Arsenal này ở trận đấu này nếu như Liverpool làm tốt hơn cái thằng Salah mà nó không xúc trượt Ben anh em chắc chắn là Liverpool đã mang về được 3 điểm mà chứ không phải một điểm nữa đấy và sau khi trận đấu này kết thúc thì hai cái trận mới đây nhất Liverpool cũng đã giành chiến thắng hủy diệt trước Leeds United với tỷ số 6-1 đó và mới đây nhất trên sân nhà thì Liverpool cũng đã có trận thắng là 3-2 trước Nottingham Forest cái phong độ cực sáng của Liverpool khi mà mang về được 8 điểm ở 4 vòng đấu gần nhất trước mọi cái đối thủ không phải là dễ chơi thì cũng giúp cho Liverpool anh em thấy đấy rất là sáng cửa để chen chân vào cái vị trí top 5 tại ngoại hạng Anh mùa giải năm nay đó và anh em hãy xem thêm về cái phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội để cho có thêm nhiều cái uh, kinh nghiệm để đưa ra những cái sự lựa chọn nó an toàn nhất nha anh em đây thì trên sân nhà West Ham nó có được 3 thắng đó 3 thắng hai hòa và một thất bại ở 6 vòng đấu gần nhất cái phong độ cũng cực kỳ sáng dành cho West Ham uh, ở cái uh, những cái trận đấu được thi đấu trên sân nhà của mình còn về đội khách uh, Liverpool thì có phong độ sân khách cũng không được tốt cho lắm khi mà nó bắt nó thất bại liên tiếp 3 trận đấu trước uh, Bournemouth, Real cùng với Man City đó à, nhưng ở hai vòng đấu gần đây nhất hai hai cái chiến làm khách gần đây nhất thì nó lại bất bại với trận 0-0 trước uh, Chelsea này và mới đây nhất trên sân của thằng Leeds United thì nó đã có trận thắng quỷ diệt 6-1 thì chắc chắn sau trận hòa trước Chelsea và trận thắng trước cái thằng Leeds này à, hai trận bất bại liên tiếp trên sân khách chắc chắn sẽ an ủi một phần nào đó dành cho Liverpool và sẽ tự tin hơn tự tự tự tự tin hơn rất là nhiều luôn đó để đối đầu với trận derby đối với West Ham vào đêm nay đó để tiếp tục cái cuộc đua cạnh tranh cái ngôi vị top 4 lẫn top 5 tại ngoại hạng của mình ở mùa này đúng không anh em thì anh em hãy nhìn thêm đây trong cái lịch sử đối đầu thì à, ở bốn trận đụng độ nhau gần nhất thì Liverpool nó cũng đã mang về được đến 3 chiến thắng và một thất bại trước West Ham đó xét về lịch sử đối đầu thì Liverpool gần như đang áp đảo so với West Ham nhé anh em thì à, có một điều đáng chú ý ở mùa giải năm nay thì Liverpool ngay trên sân nhà cũng đã thắng được cái thằng West Ham với tỷ số 1-0 đó tuy trên sân nhà thì chỉ thắng sáng nút 1-0 thôi chắc chắn West Ham cũng không phải là một đội bóng dễ chơi đúng không anh em đó thì Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái trận đấu này này đây ở trận này trên sân nhà Liverpool chấp rất là cao chấp đến 1.25 trước West Ham thì ở trận đấu này uh, Liverpool đã kiểm soát đến 54% uh, ờ, tỷ lệ kiểm soát bóng so với 46% của cái thằng West Ham và tung ra đến 22 pha dứt điểm trong đó có 7 pha uh, gây nguy hiểm trước cầu môn đối phương so với West Ham chỉ có 8 pha uh, sút uh, trước cái cầu môn của Liverpool mà thôi đó cái thông số của Liverpool tung ra những cú sút là gấp gần gấp 3 lần so với West Ham đó nói chung là xét về tất cả West Ham vẫn có những cái cơ hội để đối mặt với Liverpool nha anh em chứ không phải không có nha đó cho nên ở trận cầu ở cái trận lượt về này đặc biệt là khi mà thi đấu trên sân nhà của West Ham đó trong khi mà West Ham đang có phong độ cực sáng ở những trận đấu gần đây dường như là West Ham trận nào cũng nổ súng hết anh em thấy này đó nổ súng liên tiếp ở uh, tổng cộng là 6 trận trên sân nhà gần nhất chắc chắn West Ham cũng là một cái đội bóng ờ, rất là khó chơi dành cho Liverpool trong cái trận cầu này nếu như Liverpool mà mà sơ hở một tí thôi chắc chắn sẽ bị West Ham đâm thủng lưới đó và chắc chắn thế trận nó sẽ khó chơi hơn dành cho Liverpool Ok thì với những gì Tiến đã phân tích anh em có thể nhìn thêm những cái thông số mà lịch trong lịch sử đối đầu của hai đội để đưa ra những sự lựa chọn mà nó an toàn nhất nha đây thì 8 trên 10 trận mà đụng độ nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới 10.5 góc đó cái thông số về các quả phạt góc cũng ờ, uh, tỷ lệ về xỉu rất là cao nha anh em nó cũng như 10 trên 10 trận ờ, đối đầu với nhau cái chặn derby của hai đội này cũng xuất hiện dưới 4.5 thẻ phạt mà thôi cái tỷ lệ mà về xỉu thẻ trong trận cầu này đó chính là 100% luôn nha anh em đó ở 10 trận 10 trên 10 cuộc đối đầu với nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới 405 thẻ thì với những cái thông số này anh em cũng có thể mạnh dạng đầu tư cho tiến vào cái mã kèo đến chính là xỉu thẻ trong cuộc đối đầu đêm nay đúng không anh em thì đây chỉ là những anh em nào mà thích chơi dựa theo cái thông số ấy đó đó thì anh em có thể đầu tư vào cái mã xỉu uh, phạt góc cũng như xỉu thẻ ở cái trận cầu này đúng không anh em 10 trên 10 trận mà cả hai đội đều về xỉu thẻ 4.5 thì không có lý do gì ở trận thứ 11 này anh em không đầu tư cho tiếng tiếp tục vào mã kèo xỉu thẻ đấy thì đây chỉ là những cái anh em tiến cũng chia sẻ thật lòng là những anh em nào mà thích dựa trên những cái thông số mà có thể đầu tư thôi nhá riêng tiến ấy, riêng tiến thì không khuyến khích không khuyến khích anh em đầu tư vào mã siêu thẻ vì cái tính chất quan trọng của trận đấu này cũng khá là cao dành cho Liverpool đó nhưng riêng về West Ham thì chắc chắn nó cũng không có còn mục tiêu gì ở cái giải đấu này khi mà nó đã an phận ở cái vị trí mà giữa bảng rồi anh em đó cho nên uh, riêng tiến thì không khuyến khích anh em đầu tư vào mã xỉu thẻ lẫn xỉu phạt góc thôi còn anh em thích thì có thể đầu tư rõ vì trên cái thông số hiện tại à, đang khá là sáng cho mã xỉu thẻ lẫn mã xỉu góc trong trận đấu này đó thì tiến chỉ nhận định như thế thôi anh em kết mã nào có phải phải vào mã đó còn những cái mã kèo mà tiến đưa ra đó cho anh em có thể đầu tư cho anh em có thể tham khảo thì à, à anh em kết thì anh em có thể vào nhé đây thì tiến cũng sẽ không dài dòng nữa sẽ chốt cho anh em các mã kèo mà tiến có thể đầu tư trong cái trận cầu này đó thì với những gì Tiến đã phân tích Tiến đã chốt ra được những cái mã kèo như sau đây đầu tiên đó chính là mã kèo tài tài 2.75 trong cái trận cầu này cũng như là anh em có thể đạp vào thêm cho Tiến đó chính là mã kèo là uh, mã mã kèo đó chính là mã kèo uh, Liverpool chấp nửa trái trong cái trận đấu này đó vì hiện tại tuy West Ham là một đội bóng uh, đang có phong độ khá là sáng nhưng mà trong lịch sử hai trận gần đây nhất thì Liverpool đều giành chiến thắng trước West Ham với tỷ số tối thiểu là 1-0 nhưng chắc chắn với cái phong độ ghi bàn liên tiếp trên sân nhà của mình đó phong độ đều có bàn thắng được trên sân nhà chắc chắn ở trận đấu này West Ham cũng sẽ không ngoại lệ trước Liverpool đó thì tiến sẽ chốt nhận định cho anh em và dự đoán trận đấu này sẽ có chiến thắng là 2-1 dành cho Liverpool đó hoặc là tỷ số là 3-1 nói chung anh em có thể đầu tư cho tiến nếu như hợp mã trùng máu thì có thể vào Liverpool chấp nửa trái cả trận và tài 2.75 cả trận cho cái cuộc đối đầu đêm nay thì đây chính là những mã kèo mà tiếng đưa ra anh em thấy hợp mã trùng máu thì vào nhé còn thông thì xem như là tham khảo thôi ok thì uh, ờ, tiếng cũng nhắc một lần nữa anh em nào mà muốn có một trang chơi uy tín đó muốn vào nhóm của Tiến một cách miễn phí thì bắt buộc anh em phải có được cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy hoặc là anh em phải sử dụng ví Momo thì chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì anh em uh, cứ liên hệ trực tiếp với Tiến số Zalo 0963731346 và bốn cái uh, đường link khác ở dưới phần mô tả video ấy đó tiến sẽ trực tiếp đưa tất cả anh em vào nhóm và hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái tài khoản trên trang để chơi ok cho anh em thì tin tưởng liên hệ nhé, còn nếu như mà sợ này nọ thì tốt nhất đừng liên hệ mất thời gian hai bên tiến không có rảnh mà đi giải thích cho từng người đâu nhé anh em Ok thì uh, Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nha à, Anh em mà yêu quý Tiến thấy nhận định của Tiến hay hợp mã với anh em ấy Thì nhớ ủng hộ Tiến bằng cách là để lại một cái like ở trong cái video này Cũng như bình luận về cái tỷ số cuối cùng của cuộc đối đầu giữa West Ham với Liverpool Tiến sẽ dành tặng cho anh em nào bình luận sớm nhất và chuẩn nhất là 500k tiền mặt bằng cái hình thức là chuyển khoản online nhé Và anh em cũng đừng quên là để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh Tiến Sâu Kèo cùng với kênh uh, Tiến Bóng Đá luôn nhé anh em Đó và Tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em, mà anh em đã đầu tư nha Đó và cũng chúc cho anh em cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nha